này nước hả bà đưa vô bú không nút không nè nè ừ. nút chốc chốc chốc chốc chốc ý ý à uống nước luôn mấy hai mấy uống nước được luôn hả trời ở dưới quê người uống gì không ha chứ ở trên ờ, ở trên thành phố nhiều người ta kỹ á nuôi kỹ đâu dám vô uống nước đâu à. trời ơi nút trời ơi Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Bây giờ thì Phước ờ, đang ghé xuống ờ, đám tang của em Lý Thị Sào Quộng Sinh năm 1995, à, mất vào ngày hôm qua nha cô chú, anh chị lúc 19 giờ 30 Ngày 27 tháng 3 Hiện giờ Phước sẽ thắp cho em ấy nén nhang Ngân ơi, đây Đây cỏ lên trên xíu nha Ồ, Ôi ôi Đăng ơi Rồi Ủa Ngân à Đây với phòng bé này nữa nè Cô chú anh chị Đây à Đây là bé này thì kia là con của chồng trước phải không ạ con vâng, à. Vâng. còn ờ, ngân thì của chồng sau con mấy tuổi rồi mấy mấy tuổi mấy mấy tuổi năm tuổi đi. năm tuổi hả dạ đấy con kẹp vô giùm ồ ồ ủ chưa ừ. thương em không thương em không thương Hương ha Biết em con tên gì không? Ừ, mấy nhỏ <laughs> Cái gì mấy gì? Mấy nhỏ hả? Mấy nhỏ Mỏ nhọn hả? Cái này à, mẹ của bé bị bệnh trước ờ, bệnh phổi gì đó Nếu mà ở nhà mình á à, Hen hen này mẹ của bé đợt trước có bị bệnh bệnh phổi á nếu mà theo uh, nghĩ á ở nhà bữa nào mà rảnh rảnh á cho hai bé đi khám luôn thử thôi ừ sợ bị lây không bé có tìm người lao chưa ờ, chưa khám cho hai bé nữa hả để tội nghiệp hai nó nhiều khi chích ngừa ừ. bảo ừ. Ừ, rồi bảo hả bảo sao xanh dữ ờ thấy xanh nè xanh lè luôn hay là ở trong nhà không trắng không nhìn xanh nhìn nét không thì ngồi đây đấy con đứng đây đứng đứng quẹt nó nghe mắt quả ừ nước ăn đây là giờ này bảo, bảo vật của bà ngoại nè bà kêu bà dạ. cốc à, ờ, phước cũng uh, nói gõ luôn nha cô chú anh chị nhà thì cũng còn uh, bà con bà cốc rồi uh, đủ hết trơn bởi vậy uh, không có uh, cho bé nha nếu mà cô chú anh chị có lòng á thì uh, gửi tả sữa hùng góp nuôi chung với ngoại thôi chứ uh, không có cho đâu cho không dễ gì hay bà ha dễ chắc chết đó đừng quên hèn Hèn cho anh hỏi dưới này á, là ship sữa đồ mình có đem xuống tới không ta? Sữa hả? Tới nè. À. Nhà ship tới nhà. Ship tới nhà luôn phải không? vậy là tới nhà luôn đó. Vậy là giờ cho anh cái địa chỉ cụ thể luôn. Em nhớ đây ông địa chỉ đây á là mình ấp Trà Quýt B. Ấp Trà Quýt B. Ờ, ừ, xã Thượng Hòa. Xã Thượng Hòa. Huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Nói cống 2 lại giao tới luôn. À, cống 2 phải không? Ừ. Rồi, kèm theo số điện thoại của ai vậy ta? Nếu mà gửi. Còn số điện thoại của rồi rồi rồi đại diện hồi gửi thì cho cái số điện thoại với cái tên cái tên người nhận là cái tên gì xác điện lại luôn tên người nhận nữa nè quọng luôn hả để cô thi giờ giờ để cô thi đi ha không để luôn lại quọng sửa lại thi ờ ừ. ừ. Vâng ơi Cưng quá à Cao mắt hai mí luôn ha Ồ oh. Vậy hả Xin sửa rồi nữa rồi gửi cho con nha Cho con bú nha nho nha ngon tối giờ có khóc không bà dạ ờ. Ừ. rồi thôi vậy ờ, phước ờ, xin ờ, kết thúc clip tại đây nha cô chú anh chị để tại gia đình cũng đang hơi bối rối tan gia lu bu nên phước không có tiện quay nhiều rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ờ, clip sau thì có dịp lâu lâu phước sẽ ghé xuống sóc trăng và thăm bé thì bé giờ ở đây thì ờ, chắc chắn là sẽ có người chăm nên cô chú anh chị cứ việc an tâm mà dạ à quên à, ở đây có anh chị của con ờ, gửi ủa đâu trời chỉ gửi hỗ trợ uh, triệu uh, mua tả sữa gì đó hay là nói chung là đám của bọn á thì để mua giùm con luôn hay là ăn uống gì đó là nhớ làm ừ. dạ rồi bà cái tay sao rồi nó bớt cái đỡ rồi đỡ hả bà ừ, đỡ. Dạ. cũng hai con gửi lời chia buồn nha ừ. rồi bye bye cô chú anh chị nha cảm, cảm ơn à, cháu dạ chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc đi chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc là hai đứa con hả trời ơi thằng này em con mà <laughs> à chúc gia đình con á hả dạ, trời ơi trời đây chúc thằng em của ờ, phước nè thằng này nè cô chú anh chị chúc, chúc trăm năm hạnh phúc trời là trời <laughs> cho mạnh khỏe đi dạ rồi chào cô chú nha